nền móng thì Mona đã phạc sơn sẵn rồi và vẽ tô một ờ, khoảng tròn màu đen ở giữa bây giờ mình vẫn vẽ những cái cánh xoay rộng ra cái này mình cũng có sử dụng thêm cỏ nét để mình trang trí thêm cái viền móng ở ngoài nữa nha các bạn tô lại một lần nữa cho nó đậm nét này có rất là nhiều bạn hỏi Mona là em không có năng khiếu là em có học được không cô rồi em vẽ tay trái em không vẽ được thì những câu hỏi này thì Mona nghe nó quen thuộc lắm rồi và hầu như ngày nào thì Mona cũng nghe thấy mọi người hỏi như thế hồi xưa tại vì hồi xưa Mona đi học đó Mona cũng hay hỏi những câu này với giáo viên Ủa na là trời ơi cô em không có năng khiếu đâu em có không có hoa tay em không vẽ được đâu nhưng mà sau một thời gian thì mình trở thành cô giáo luôn đấy thì bất kỳ bạn có năng khiếu không có năng khiếu nó không liên quan đến cái việc bạn vẽ được hay không nó chỉ liên quan là bạn có mê cái môn neo này hay không à, bạn có xác định đây là một cái nghề của bạn lâu dài hay không đấy và bạn có khả năng kiên trì hay không điều đó nói lên tất cả chứ không phải là có hoa tay với tay trái với tay phải tay trái tay phải thì cũng vẽ được hết ở bên trường Mona có rất là nhiều bạn vẽ tay trái rất là đẹp luôn còn có rất là nhiều bạn vẽ tay trái nhưng mà cô giáo luyện cho tay phải cũng vẽ được luôn nha chưa có ai vẽ tay trái mà không vẽ được cả nên các bạn cứ yên tâm và thoải mái nếu mình thực sự mình đam mê thì mình cứ bước tới thôi tại vì cái ngành làm đẹp á Mona thấy là cái ngành làm đẹp của mình á ngành nail cũng là ngành làm đẹp mà nó phát triển và nó không bao giờ có sự ngừng nghỉ lúc nào cũng phát triển đi lên hết và mỗi ngày nó mỗi tân tiến hơn model mẫu mới này kia ra nhiều hơn các kỹ thuật cũng mới hơn đó tại vì phụ nữ làm đẹp mà luôn luôn muốn mình đẹp hơn mỗi ngày đẹp rồi thì lại muốn đẹp nữa lung linh rồi lại muốn lung linh hơn nên là tất cả các ngành làm đẹp như spa make up hay cả nail cũng vậy à, mỗi ngày mỗi tân tiến hơn mỗi đẹp hơn để phục vụ các chị em nên là những ngày làm đẹp thì không bao giờ là lỗi thời hết cọ râu lúc nào mình cũng viền lại nhé mình cũng viền lại và các bạn nên lên trường đăng ký học miễn phí một ngày các bạn có thể đăng ký học 3D hoặc các bạn có thể đăng ký học cỏ nét cỏ nổi nha mình thích cái bộ môn nào thì mình đăng ký học môn đấy bên trường đang có chương trình đấy và là chúng ta đã hoàn thành xong mẫu 3D tiếp theo mình viền thêm một chút cỏ nét và màu đen vào để cho nó bật cái mẫu của mình lên rồi mình chấm phần nhụy màu vàng lên nhé vàng chanh lên Bây giờ mình sẽ phủ tóc lên là xong mẫu của mình rồi đó. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.